Kính thưa Thầy, con có được một số người dạy cho con về nguyên tắc khi đi ra, đi vào chùa. Khi đi qua cổng tam quan vào chùa nên đi cửa giả quan ờ, bên phải đấy và khi đi ra bằng cửa không quan bên trái không bước vào cửa trung quan là cửa ở giữa cũng như dẫm lên bậu cửa nếu không sẽ phạm tội bất kính theo quan niệm xưa, cửa trung quan chỉ dành cho bậc thiên tử, bậc cao tăng, khoa bảng ra vào chùa. Vì thế, ngày thường nhiều chùa không mở cửa chính. Như vậy thì có đúng không, thưa Thầy? Với câu hỏi này, thì Kinh thưa này chúng ở chùa có cái cổng tam quan. nha. Cổng tam quan thì đúng, à, nó có đặt tên đấy là cổng giả này, cổng không này và cổng chung. Đấy là theo cái trường phái bên uh, thiên thai. Thái Thiên Thai thì có chia ra ba cái pháp quán là quán giả, quán không và quán chung. Và từ đó mà thành cái cổng tam quan chúng ta cũng đặt cho nó thành cổng giả, à, cổng chung và cổng không. Vậy thì cửa nhà thiền cũng còn gọi là vào cửa không đấy, nghe không? Đấy. Thế thì nó thế nào? Thì kính thưa đại chúng, á, giáo lý nhà Phật đấy, à, cái giáo lý tối thượng đấy là nói về cái chân tính của chúng ta mà chân tính của chúng ta cái tự tự thể của nó là không nghe không? cái không này không phải là cái không đối đãi với cái có mà nó là chân thật không vào nó là tuyệt đối không đó nó là không thể nói bất khả tư nghì được vì khi chúng ta mở miệng nó đã là phạ nó đã thành có mất rồi cho nên cái không này thật là khó vào cái này thì phải chứng đạt nó thể nhập nó mới rõ được nó cho nên cái việc đi vào cổng chùa là chúng ta bảo là đi vào phải à, đi vào cửa giả, đi ra thì ra bằng cửa không, không được đi vào cửa ở giữa là cửa cửa chung. Thì cái này theo Thầy nghĩ, đây nó chỉ là một cái quan niệm mà nó cũng không phải là đúng. Thầy thấy nhiều chùa mở cả ba cửa cho mọi người đi thoải mái, nghe không? Đó. Thế rồi bảo quan niệm là cái cửa ở giữa là để cho các bậc thiên tử, rồi các bậc cao tăng các bậc đỗ đạt mới được đi và vâng. thế thì cái này có đúng không thế thầy hỏi là muốn thành cao tăng thì cũng phải là từ chú tiểu và vâng. muốn đỗ đạt thì cũng phải là anh học sinh rồi mới đi chứ ờ, và chúng ta nói là tương lai chúng ta còn thành cả phật đấy này chúng ta đều sẽ là phật tương lai vậy thì, thì thế nào đấy cho nên thầy nói cái chuyện mà đóng cửa giữa chỉ cho đi hai cửa bên điều đó hoàn toàn không hợp lý và cũng không đúng với giáo lý nhà phật đó, ờ, cho nên nhiều chùa thầy thấy mở hết cả ba cửa, chả có bỏ cửa nào. Đó, thế cho nên cái việc này thì theo như quan điểm của cá nhân thầy thì thầy thấy nó cũng không hợp với giáo lý của Phật. Nghe không? Thế còn à, trong oai nghi ờ, giới luật của nhà Phật khi dạy à, người xuất gia chẳng hạn, khi bước vào chùa thì à, cổng chùa bước chân nào, tức là mình phải chính niệm đấy, cái này dạy chúng ta là bước chính niệm. Nhớ, đi nhiễu Phật thì nhiễu về phía nào, tất cả những cái này đều dạy chúng ta cái để chúng ta phải có tỉnh giác có chính niệm là chính đó chứ còn không phải chúng ta bước vào nhầm vào cửa này cửa kia là chúng ta có tội cái đó lại không đúng đi ra cửa này đi ra cửa kia là có tội cái cửa nó chỉ là cái cửa để đi thôi bản chất nó là như vậy Nghe nó không có à, vì nó mà nó làm cho chúng ta có tội hay không có tội hay chúng ta dẫm vào cái bậu cửa là có tội cũng không phải nhé đó nên thì về cái câu hỏi này Thầy cũng xin trả lời như vậy. Cho nên các Phật tử cứ thoải mái vào chùa, đi cửa nào cũng được. Nhà chùa mở cửa nào thì mình đi cửa đấy. Còn nếu mà có một số chùa quan niệm mà, mà nghĩ là phải đóng cửa giữa thì chúng ta đi cửa hai bên. Mà cũng không nhất thiết phải nhớ là đi bên nào, bên trái hay bên phải. Nhà. Cái việc này là đối với Phật tử là chúng ta rất thoải mái nhé, không có hạn cuộc trong những cái quan niệm này. Kính bạch Thầy, con đi một số chùa, thấy ban Phật thì cúng đồ chay, nhưng ban của đức ông lại vẫn cúng đồ mặn rượu thịt như thế có đúng không ạ à? con xin thầy giải thích cho chúng con được hiểu ở đây á, các phật tử muốn hỏi là hỏi tại sao ban đức ông á, lại để cúng đồ mặn rượu thịt thì à, kính thưa đại chúng đức ông ở chùa nếu mà ừ, xét theo lịch sử phật giáo thì đức ông chính là ngài cấp cô độc một vị cư sĩ hộ pháp rất lớn thời Đức Phật còn tại thế, có công lao rất lớn. Nghe không? Bên uh, nam giới thì có Ngài cấp cô độc, bên nữ giới thì có bà nữ thí chủ gọi là Visakha. Đấy, à, đều là những vị đại hộ Pháp cho Đức Phật thời Ngài còn tại thế. Thế và chúng ta biết ấy, ông cấp cô độc, tức là ông Đức Ông đấy, đã hiến cả cái gia sản của mình, bao nhiêu là tiền vàng để mua đất, mua hạ một cái vườn à, vườn thượng uyển đấy để cất tinh xá gọi là tinh xá kỳ hoàn bây giờ đấy. Thế cho nên ấy, ngài cấp cô độc xứng là một vị đại hộ pháp cho nên ngài mới được thờ trong chùa và ở cái vị trí là hộ pháp. Thế thì đại chúng biết rồi, thường cái người mà bảo vệ đấy thì bao giờ trong mặt cũng phải giữ, ừ, cũng phải đỏ, nghe đỏ tức là thể hiện cái nhiệt huyết, một cái quyết liệt đấy thế cho nên trong mặt ngài cũng rất là dữ wow, nghiêm thế như vậy mới hộ trì phật pháp được ngài cấp cô độc cùng với hai ông hộ pháp trong chùa đều là hộ pháp yeah. thế thì ờ, phật tử mình ấy, nhân dân mình thì không biết thấy ngài cấp cô độc mặt đỏ như vậy ngài đức ông mặt đỏ như vậy lại nghĩ là ngài phải uống rượu mặt mới đỏ thế thế rồi nghĩ ngài là cư sĩ cho nên là ngài phải ăn thịt thế cho nên mới mang thịt mang rượu đến cúng cho ngài nghe không? <laughs> để cho ngài được đỏ mặt nghe không nên cái quan niệm như vậy nó là không đúng nhé Đấy. nên thì chúng ta biết rồi đã là phật tử thì trong năm giới thì đã có cái giới là cấm uống rượu rồi mà phật cấm uống rượu thế tại sao chúng ta lại mang rượu đến để cúng cho ngài ngài là phật tử phật tử thuần thành mà sau này ngài còn chứng thánh quả đấy ngài cũng vào thánh quả đó. thế thì chúng ta không thể đem rượu đến cúng ngài Ngài là Phật tử, nên chúng ta cúng đồ chay tịnh cho Ngài cũng rất hợp lý thôi. Nghe không? Nhé. Thì cái này là do chúng ta hiểu lầm. Nhé. Chúng ta hiểu lầm. Và Đức ông mặt đỏ là, là do rượu, cho nên cúng rượu, cúng thịt cho Ngài. Đấy. Thế thì cái điều đó không đúng. Thầy mong tất cả các Phật tử từ nay trở đi nghe, hiểu rõ điều này, chúng ta không có bày những cái đồ cúng lên ban Đức ông nó không hợp với đạo lý, không lợi ích. Kính thưa Thầy, nhiều khi con muốn đi chùa nhưng do chưa chắc chắn nên không dám nói trước là sẽ đi chùa vì có một quan niệm cho rằng đã hứa, đã nói đi chùa vào ngày nào thì đến ngày đó phải đi, không đi thì sẽ mắc tội. Con xin Thầy cho con hỏi quan niệm ấy có đúng không ạ? Kính thưa đại chúng, Thầy cũng được nghe cái điều này. Ờ, một số Phật tử cũng nên bạch với Thầy, bảo con không dám hứa đâu Thầy ạ. À. con đã hứa là đi chùa mà con không đi là con phải tội. Vậy thì theo quan điểm Đạo Phật thế nào? Thì kinh thưa đại chúng, nếu chúng ta hứa đó mà chúng ta không làm đúng lời hứa thì là chúng ta gọi là thất hứa. Thất hứa thì không tốt, nghe không? Đã hứa thì cố gắng cố gắng làm đúng lời hứa, nghe không? À, tất nhiên ở đây thầy nói là những cái lời hứa mà nó là lời hứa chân thiện thì chúng ta cố gắng và đặt quyết tâm làm bằng được. Thế còn có những người lỡ hứa với những cái việc ác thì chúng ta phải bỏ không? Trước đây mình u mê, mình không biết, phải không? mình hứa, mà hứa những cái việc ác, việc xấu với người xấu, người ác, làm những việc ác. thì nay mình giác ngộ, mình biết điều đến điều ác thì mình bỏ, cái đấy không có tội mà phải bỏ. Thầy nhớ câu chuyện ngày xưa Đức Phật ấy, Ngài cũng hứa với mẹ cô Ma đang Già đấy, vì cô Ma đang Già cô yêu Ngài An An, cô muốn lấy Ngài An An không? Cô khăng khăng mà không cho lấy là cô sẽ chết. Nghe không? À, thế cho nên mẹ của cô Ma Đăng Già đến bạch Phật ấy, Phật cũng hứa bảo tôi được, ta sẽ cho cô lấy An An, nhưng bây giờ cô phải cạo tóc đi tu. Thế thì cô này vì yêu ngài An An cho nên à, chấp nhận luôn. Nếu mà Phật cho con xuất ra rồi cho con lấy An An thì con cũng chấp nhận. Thế là à, Phật mới cho, cho ni chúng đến cạo tóc xuất ra cho cô Ma Đăng Già này. Nghe Thế vào trong ni đoàn rồi tu hành thì cô phải theo chúng tu hành. Đấy, An An thì ở bên Tăng, <laughs> đâu có gặp nhau được thế cô vào thì các ờ, các ni sư dạy cho tu một thời gian thì cô chứng quả chứng quả rồi thì cô cũng áy náy lắm cô bảo con bạch thế tôn ngày xưa thì con xin thế tôn hứa cho con là con vào trong xuất gia xong rồi thì con được lấy an an thế bây giờ thì lời phật hứa với con rồi bây giờ thì con không biết thế nào con đòi lấy an an giờ thế nào thế phật bảo là con hãy tự biết cái việc đó nó đã tự giải nghèo khi con xuất gia tu hành con chứng quả mọi cái lời hứa thì nó tự giải không còn có giá trị gì cả nhé đấy thì cái việc này ở đây thầy nói thế đối với cái việc cái lời hứa nhất là lời hứa đi chùa thì cái đó nó cũng không phải vấn đề gì ở đây thầy chỉ nói quan niệm về lời hứa đã hứa thì cố gắng thực hiện không thực hiện thì mình gọi là không giữ lời hứa nhé thế cho nên phật tử nếu hứa đi chùa hay này khác nếu có lỡ vì bận việc thì nó đặc biệt thì cũng không ai bắt tội mình nha không phật không thánh nào bắt tội mình cả nghe không? vì mình chỉ hứa là ngày đấy em đi chùa nhưng lỡ ngày đấy bố mình bệnh phải đi viện mình không đi được không sao nghe vì cái này nó không phải một cái ràng buộc gì nó không có tính chất kể cả về mặt pháp lý nha mà cũng không có ai đứng ra để bắt tội mình cả nhé thì cái đó nó không phải là có tội nhưng chúng ta cũng không nên thất hứa nhé không nên thất hứa cố gắng kính bạch thầy theo quan niệm dân gian đầu năm đi vay cuối năm đi trả đầu năm người ta đều đi đèn đi chùa để kêu cầu xin được phù hộ độ trì như là hình thức vay vốn giúp cho việc kinh doanh sản xuất buôn bán thuận lợi, may mắn. Và có vay thì cũng phải có trả. Cuối năm làm ăn được thì họ lại đi lễ tạ. Con không biết là đi vay như thế thì có giúp cho việc kinh doanh buôn bán được thuận lợi hay không ạ? À? Xin Thầy hoan hỷ giải thích cho con được hiểu. Phật tử này hỏi rằng trong ờ, quần chúng nhân dân thì có cái tục ờ, truyền nhau là đầu năm đi đến đền chùa để đi vay à, lễ Phật, lễ Thánh để vay vốn cuối năm rồi đi trả. Mà chúng ta chúng thấy đặc biệt nhất là đền Bà Chúa Kho. Nào, mọi người rất là hay đi đến đó để vay vốn Bà Chúa Kho. Thầy cũng có mấy anh bạn làm kinh doanh cũng bảo rủ nhau đi Bà Chúa Kho để vay vốn đầu năm. Đương nhiên vay thì phải trả. Cái luật ở đây thế vay thì phải trả. Và cuối năm thì, thì, thì đi trả. Thế thì thầy cũng có mấy anh bạn kinh doanh thì trước đây anh cũng thấy đi vay thầy cũng khuyên rồi bảo không cần phải thế anh bảo không phải đi vay thế thì mới có lộc đây là vay được lộc thánh để làm ăn nó mới nó mới ra lộc thế nhưng mà thầy cũng có gặp anh bạn ấy anh bảo có năm nay khó khăn quá nghe không quá khó khăn luôn ở trên khó khăn rồi thôi thì lãi khất các cụ không đi trả nữa đó thế thầy bảo thế anh anh bảo đi vay anh có lộc thế mà sao vay lại làm ăn khó khăn mà đúng là thầy nói là kinh doanh cái anh ấy là làm về bất động sản đúng cái đợt ờ, bất động sản nó xuống giá thì cho nên anh thua lỗ trầm trọng luôn xít nữa là phá sản luôn đó. thế thì bảo đấy cũng đi vay vốn của vay đền bà chú kho đấy <laughs> thế thì vậy vậy thế nào cái điều này hoàn toàn đối với trong phật pháp thì hoàn toàn cũng là một việc mê tín không đúng nhé phật thánh có cho mình vay thật không Nghe không? các ngài làm gì có tiền mà cho làm gì có tiền mà cho mình vay à, tượng phật tượng các vị thánh hiền cũng thế đâu có các ngài là tượng chứ còn mình có thấy phật hiện ra để cho mình tiền vay đâu xuất tiền cho mình vay đâu thế thì chẳng cần đến ngân hàng nữa nghe không cho nên cái việc này nó, nó không hợp lý thế rồi bảo đi vay bằng cái tiền âm phủ đấy mang về xong đặt lên ban thờ đấy gọi là vay cũng không phải nhé thì cái điều này nó, nó chỉ là một cái quan niệm à, sai lầm nhé. quan niệm nó cũng là mê tín đấy, nhé. rất là mê tín mà phật thì phật dạy làm sao cái việc làm ăn kinh doanh của chúng ta nó thăng tiến hay là thất bại nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó có cái yếu tố thứ nhất ấy là phước đức của mình phước báu của mình cái người người ta phước báu đến kỳ nó trổ quả thì mọi việc nó may mắn hanh thông thuận lợi cho nên người ta gọi là phước trí tâm linh nghèo phước trí tức là khi phước báu nó đến thì tâm nó linh thông tính toán mọi việc nó đâu ra đấy tính cái gì trúng cái đó là làm cái gì được cái đó thế còn họa lai thần ám khi họa mà nó đến thì thần trí nó hôn ám nó không tính ra được việc đó nên đối với nhà phật rất rõ cho nên ý, trong cái kinh doanh thế nó phụ thuộc vào cái phước báu của mình rất là nhiều người mà bạc phước ấy, thì làm việc nó khó được khó thành là như vậy nhé thế rồi còn phụ thuộc vào trí tuệ mình rồi vào nhiều các mối quan hệ nữa nó phải vận động rất nhiều thứ nha à, nếu mà mình không có trí tuệ không biết tính toán gì cả cứ y ra đấy thì làm ăn có được không không được vào cho nên ấy, cái việc kinh doanh nó không phải đơn giản là đi vay vốn đi đến chùa đi đến đền xin vay tiền của phật của thánh mà tiền là tiền âm phủ rồi về để mà chúng ta kinh doanh chúng ta sẽ phát triển được cái đó hoàn toàn là không đúng nhé cho nên với đạo phật chân chính ấy, à, chúng ta hiểu được phật pháp chân chính thì chúng ta phải làm sao chúng ta phải chăm tích lũy phúc báu nghe không? rồi trong tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh chúng ta cũng thế phải thật là tổ chức thật tốt và một cái bộ máy thật tốt rèn luyện anh em cán bộ công nhân viên được những cái đạo đức kinh doanh thật tốt chúng ta làm làm tốt rồi chúng ta có những cái cách tiếp thị với thị trường người ta gọi là marketing đấy làm thật tốt những cái đó thì chúng ta sẽ phát triển tốt thôi nghe không? nó rất là đúng thế là bên cạnh đó mình cũng phải có cái phúc báu đấy phải tích lũy phúc báu nó sẽ trợ duyên cho nhé chứ không phải cứ đi vay như thế xong rồi lại phải trả cũng có rất nhiều người là không trả được đấy <laughs> không dám đi lấy trả mình lỗ vốn đấy mình phá sản rồi có đi trả gì đó đấy thế thì cái điều này là thầy xin trả lời cho các quý phật tử để chúng ta tránh một cái quan niệm sai lầm một cái lòng tin nó nó mù quáng nhé